dê tế thần Nguyễn Duy Linh đã vào lò của ông Trọng. Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an đã bị bắt triều qua, báo chí là đảng đồng loạt đưa tin. Thử tưởng tượng, một nhân vật chất tước như thế ở các nước Mỹ, Pháp, Nhật mà bị bắt chắc là gây chấn động, nhưng ở nước Việt Nam Cộng sản, vụ bắt bớ này có ghê gớm lắm không? Cứ xem ông Phan Văn Anh Vũ, hỗn danh Vũ Nhôm, đường đường là trung tá tình báo chứ chẳng phải chơi, cũng đã bị bắt hồi đầu năm 2018. Có ghê lắm không? Tình báo gì mà cứ mua bán đất đai tài sản nhà nước lòng vòng để kiếm lời, chứ có phải là gián điệp hai mang kiểu Phạm Xuân Ẩn, Kim Phi Bi, thậm chí không bằng cô đào phòng trà Mata Hari, người Hà Lan nữa. Trong khi ông Cớn tình báo, đại tá Nguyễn Duy Linh bị bắt là do nhận hối lộ lên đến 3 triệu đô la, cùng một số quà cáp của đàn em Vũ Nhôm do ông thầy bói Hồ Hữu Hòa đưa. Vì sao vụ nhận hối lộ của đại tá Linh xảy ra từ năm 2017, tới nay mới bị bắt? Theo dõi nhân thân đại tá Linh thì rõ. Nguyễn Duy Linh là con trai tướng công an về hưu Nguyễn Văn Hưởng, là chùm mật vụ một thời hét ra lửa, thủ hạ tâm đắc của đồng chí Ích, tức cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà đồng chí X này là kẻ không đội đảng trung với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ lò. Tức đây có liên quan tới chuyện đốt lò, chuyện nội chiến vẫn tiếp tục nhiều năm qua. Phe ông Dũng với nhiều gốc rễ công an có vẻ không muốn đầu hàng dù đã vỡ trận, nhất là sau khi viên công an đến từ Thanh Hóa, Phạm Minh Chính, được cho là từng nhận nhiều ân sủng của đồng chí X, lên ngôi. Rồi sau đó tướng công an Tô Lâm cứ nhất mực ôm bộ công an, không chịu qua làm phó thủ tướng. Rồi đùng một cái, giao liên kim thầy bói hồ hữu hòa, bị bắt vì đưa hối lộ cho nhà tình báo Vũ Nhôm. Hòa lại viết đơn tố cáo, anh ta bị tướng về hưu Trần Văn Vệ ép cung, mà Trần Văn Vệ lại là thủ hạ đắc lực của ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Khi vụ hồ hữu hòa đưa hối lộ cho đại tá Linh được khui ra, có báo đưa tên thật, có báo dán dán viết tắt. Chuyện viết tắt tên Chuyện khai ông về ép cung cho chúng ta biết là lúc ấy chưa ngã ngủ, Đại tá Linh và bố già Hưởng vẫn còn chống cự. Một nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, sau khi cân nhắc thiệt hơn, hai ông tướng công an Phạm Minh Chính và Tô Long quyết định rằng thôi thì cho Linh lên đường vào lò là hay nhất. Tuy nhiên, mặc dù đại tá Linh bị bắt chiều qua, không thấy một tờ báo nào đăng ảnh của Linh. Cho đến giờ, gương mặt của vị đại tá tình báo trở thành củi trong cái lò của ông Trọng, tròn, méo ra sao, không ai biết được. Điều đó cho thấy, có vẻ như mọi chuyện vẫn còn căng như dây đàn, mặc dù cuộc phản công của phe đồng chí ít lại thất bại. Nhưng có lẽ cũng đến đại tá Linh thôi, ông ta là một con dê tế thần rất phù hợp. Thứ nhất, với vị trí là con cái nhà Nguyễn Văn Hưởng, việc bắt Linh là một đòn rằng mặt có hiệu quả. Thứ hai, với hiện vật, Hiện kim liên quan tới vụ nhận hối lộ, việc Bắc Linh đủ hà hơi tiếp xúc cho cái lò, ông Trọng lấy lại uy tín, sau một thời gian có vẻ nguội lạnh. Mà khi đã có rê tế thần, thì có lẽ vở kịch đốt lò đã đến cao trào. Các ông Nguyễn Văn Hưởng, Trần Văn Vệ, hai phe hắc bạch, cùng đồng chí ít cứ việc làm người tử tế. Đại tá Linh có lẽ sẽ thành tâm nhận khuyết điểm. Dù sao thì vài triệu đô la và một ít quà vặt mà đại tá Linh nhận từ Vũ Nhôm sau bằng việc thất thoát và phung phí hàng tỷ đô la, trong đó có cơ đồ dầu khí Việt Nam của thầy trò Đinh La Thăng. Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị thất sủng đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam bị bỏ tù công khai. Như vậy là lớn quá rồi. Chỉ cần ai nghĩ đến cơ đồ nước Việt mới đau xót, mà nghĩ rằng tình báo cái gì mà cứ ăn đất, ăn đô, với lại hút xì gà và xem bói. Nguyễn Duy Linh và kỳ án nhận hối lộ lên đến 3 triệu Mỹ Kim. Về nhân thân của đại tá Nguyễn Duy Linh, báo Tiếng Dân có bài Vũ Nhôm và ông Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an của tác giả Trần Kỳ Khôi. Chúng tôi chỉ tổng hợp thêm những chi tiết về vụ án đưa hối lộ có 102 này. Khi mà kẻ đưa hối lộ bị khởi tố, kẻ nhận hối lộ thì bóng chim tâm cá tìm không ra. Hoặc giả tìm ra thì hắn chối bay, chối biến, xem luật pháp không là cái đinh gì. Nhiều năm trước đây, đã có dư luận không tốt về Nguyễn Duy Linh. Thông tin cho rằng Linh học không hết cấp 3 vì lêu lỏng, ông bố Nguyễn Văn Hưởng phải đưa lên Sơn La, nhờ Tổng Thị Phóng. Lúc Tổng Thị Phóng đang là chủ tịch tỉnh Sơn La giúp đỡ để Linh học hết bộ túc văn hóa, lấy bằng trung học. Bà Phóng bị Hưởng khống chế vì một số vấn đề liên quan đến lý lịch một vài chuyện động trời nữa cũng được dư luận bàn tán rằng Nguyễn Duy Linh đã lái xe đâm chết một người ở ngã tư phố Phùng Hưng, Trần Phú, nhưng sau đó hồ sơ được làm sạch, đưa người khác vào thế chỗ. Trước khi làm việc cho ngành công an, Cục An ninh Chính trị 1 A35 thuộc Tổng Cục An ninh cũ, Linh từng làm việc tại Trung tâm Báo chí Bộ Ngoại giao. Linh lấy tiền hướng dẫn báo chí nước ngoài mà không nộp cho cơ quan. Khi sắp đại hội đảng, bầu ban chấp hành trung ương, trung tâm cho người lên đòi tiền bà Hiền, vợ tướng Nguyễn Văn Hưởng, bà Hiền buộc phải trả nợ thay Linh vì sợ ảnh hưởng đến phiếu bầu dành cho ông Hưởng. Cứ xem tài sản của một tay thầy bói vô danh Hồ Hữu Hòa, nhờ bám các tướng tá công an theo đám ăn tàn, mà thời điểm bị bắt giam ở tuổi 35, tài sản của Hòa bị cơ quan điều tra thu giữ, gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 785.000 USD, 18.000 euro 48 nhẫn và 8 miếng vàng, một vật trang trí bằng ngà voi, một sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng. Hai sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở, 20 điện thoại di động các loại. Vậy thử hỏi các nhân vật như Đại tá Tổng cục Phó Nguyễn Duy Linh, số tài sản kiếm được là cỡ nào? Báo chí tường thuật, từ ngày 7 tháng 4 2018 đến ngày 17 tháng 7 năm 2018, tại trại giam T16 Bộ Công an, Vũ nhôm viết 6 bản tự khai và có 6 lời khai. Trong đó, Vũ khai khoảng thời gian tháng 9 và tháng 10 năm 2017, Vũ nhờ thầy bói Hồ Hữu Hòa kết nối với đại tá Nguyễn Duy Linh, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin và được Hòa khuyên nên cho anh Linh một ít tiền. Cụ thể, lần thứ nhất, Vũ đưa 500.000 USD cho Hòa tại nhà ở quận 1, Sài Gòn. Lần thứ hai, Vũ đưa 5 tỷ đồng cho tài xế riêng, giao cho Hòa. Số tiền trên, Vũ nhờ Hòa chuyển cho Nguyễn Duy Linh nhằm giải cứu giai đoạn nguy hiểm. Ngoài ra, Vũ Nhôm còn tự tay gói quà 4 lần, đưa các túi quà, hộp quà, thùng quà cho ông Nguyễn Đăng Luân sinh năm 1965, lái xe thuê cho Vũ tại Hà Nội chuyển cho đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, thông qua người nhận là trợ lý ích, một sĩ quan giúp việc của Linh tại Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Số tiền vụ chuyển cho Linh gồm 5 tỷ Việt Nam đồng và 2 triệu USD. Lần thứ nhất khoảng 11 giờ trưa ngày 29 tháng 8 năm 2017, Luân đang ở bãi xe khách của khách sạn ở đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội. Vũ gọi lên sảnh khách sạn và giao cho Luân một chiếc túi sách cùng một mẫu giấy màu vàng có ghi số điện thoại và dặn gọi cho số điện thoại này – để chuyển túi qua đó. Cũng vào thời điểm này, trợ lý ích của Nguyễn Duy Linh đang làm việc tại cơ quan, nhận được chỉ đạo từ Linh rằng liên hệ với Luân, người ta gửi quà thì cầm về cho anh. Sau đó, Luân gọi điện cho trợ lý ích. Trong hồ sơ điều tra, ích khai Luân nói Luân là lái xe của Vũ, Vũ bảo mang cho anh túi quà. Hai bên hẹn gặp tại một khách sạn ở đường Kim Mã, Luân giao cho ít túi du lịch màu đen, ít bỏ vào ghế sau ô tô và lái về trụ sở Tổng cục Tình báo. Trên đường đi, ít liên hệ với Linh báo cáo, xin ý kiến và được Linh nói đem về để vào trong tủ quần áo của anh. Về việc này, Nguyễn Duy Linh nói không nhớ có hay không. Lần thứ hai khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2017, Luân điều khiển xe ô tô đưa Vũ Nhôm ra sân bay nội bài. Sau khi lấy hành lý, Vũ chỉ vào hộp quà trong cốp xe ô tô bảo Luân, buổi trưa mang hộp quà này cho người hôm trước. Sau đó, Luân gọi điện cho Ích, hai bên thống nhất địa điểm nhận quà. Gần 12 giờ trưa, họ gặp nhau ở ngã tư Hùng Vương Trần Phú Hà Nội, Luân đưa cho Ích hộp quà hình vuông, bên ngoài được bọc giấy nhiều họa tiết, màu sắc, có dây buộc như gói quà sinh nhật. Nhận quà, Ích liên hệ với Linh và nhận được chỉ đạo mang để vào phòng làm việc của anh. Vụ này, Nguyễn Duy Linh khai không nhớ có hay không. Lần thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại khách sạn số 1, đường Thanh Niên, Luân được Vũ giao cho một thùng xốp màu trắng và yêu cầu mang thùng xốp này cho người lần trước. Chiều 11 tháng 9 năm 2017, Ích gọi điện cho Luân, hai bên hẹn địa điểm giao nhận quà. Khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, Luân đưa thùng quà cho Ích, đặt vào cốt xe ô tô của Ích. Cũng như lần trước, ít liên hệ với linh báo cáo và nhận được chỉ đạo mở xem trong đó có việc báo cáo anh và chuyển sang xe của một tài xế khác. Sau khi mở hộp quà, trợ lý X và một lái xe khác thấy có chai rượu, hộp xì gà. Phần quà này được đưa về nhà riêng cho Linh. Về vụ này, Linh khai có nhờ trợ lý X nhận quà là chai rượu và hộp thuốc lá xì gà của Vũ, nhưng không nhớ loại gì, giá trị bao nhiêu, để ở đâu. Lần thứ 4 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2017, Vũ Nhôm tiếp tục gửi quà cho Linh. Cũng tại khách sạn ở số 1 đường Thanh Niên, Vũ giao cho Luân một thùng xốp màu trắng có nắp đậy, dán nhiều lớp băng keo cẩn thận. Vũ bảo giao cho người lần trước. Như các lần trước, Luân liên hệ với ít và giao thùng quà. Cũng như các lần trước, Nguyễn Duy Linh khai với cơ quan điều tra rằng ông ta không nhớ có việc này hay không – Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, tại cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ khai ngày 17, ngày 18 tháng 12 năm 2017, Linh điện thoại qua ứng dụng Viber trao đổi với Vũ. Linh nói với Vũ, em nghe anh nói, việc của em là đang rất khó khăn có thể khởi tố bắt giam nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt cố gắng qua châu Âu. Nguyễn Duy Linh trực tiếp báo tin cho Vũ Nhôm trốn đi ngay trước mũi lực lượng truy nã Bộ Công an, sau khi nhận hối lộ với đầy đủ nhân chứng vật chứng. Các bản tự khai lấy cung từ Phan Văn Anh Vũ, thầy bói Hồ Hữu Hòa, lái xe Nguyễn Đăng Luân, trợ lý Ích. Nhưng Bộ Công an vẫn không khởi tố vụ án, Nguyễn Duy Linh vẫn không bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Điều đó giúp Linh đủ thời gian phản công, lật ngược tình thế, Vũ Nhôm, Hồ Hữu Hòa phản cung, Cơ quan điều tra kết luận rằng hiện chưa làm rõ được túi quà mà Nguyễn Duy Linh nhận được từ Vũ Nhôm thông qua Hồ Hữu Hòa và một số người liên quan khác là đồ vật gì, tài sản gì và có giá trị như thế nào. Cơ quan điều tra cũng cho rằng hành vi của Nguyễn Duy Linh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định. Thêm nữa, do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với Nguyễn Duy Linh. Dư luận xã hội đang dâm gian, cho rằng cái lò ông Trọng đang gặp củi khủng. Củi hóa thạch, đó là Nguyễn Duy Linh là con trai của bố già Nguyễn Văn Hưởng. Dần tướng Hưởng đang nắm giữ những tài liệu, chứng cứ, bí mật kinh hoàng suốt mấy chục năm qua của cung đình Cộng sản nên ông Trọng sợ toan đảng nếu đưa Nguyễn Duy Linh vào lò. Và rằng các đệ ruột của tướng Hưởng như Phạm Minh Chính, Tô Lâm đã, đang và sẽ ra tay sẽ bảo vệ. Nếu bất kỳ thế lực nào muốn ném Linh vào lò, qua đó có thể thấy công lý ở xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa chỉ là trò hề, còn vua thì được làm vua, những hạt giống đỏ, các phe nhóm, cánh hậu mặc sức ngồi xổm trên luật, biến mọi nỗ lực của nền tư pháp trở thành trò đùa. Còn cái lò ông trọng chẳng qua chỉ là công cụ để thanh trừng chính trị, đấu đá giữa các phe nhóm là chính,